Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy ấn like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Trước khi uh, đến với video, những anh em nào đang có ý định muốn tìm một nhóm cùng đồng hành và tham khảo mã kèo ở các trận đấu sắp tới hoặc muốn tự chơi danh trang nhưng chưa tìm được một trang nào uy tín để đầu tư thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng Cao Tiến mình à, sẽ thêm anh em vào nhóm cùng đồng hành với mình và sẽ giới thiệu ờ, những trang uy tín nhất cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang và cách à, ra vào nhiều các mã kèo mà anh em thích Ok quay lại với video này mình sẽ nhận định ờ, soi kèo cho anh em cặp đấu giữa Verona và Lazio thuộc khuôn khổ vòng 21 giải đấu ờ, Serie A trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì à, đội chủ nhà Verona đang có được 13 điểm sau 20 vòng đấu và xếp thứ 18 thuộc ờ, nhóm ờ, gớt hạng tại Serie A. Xếp trên một bậc là Bezia với 18 điểm, hơn 5 điểm so với đội chủ nhà. Và Verona cũng đang có sự ờ, tiến bộ trong thời gian gần đây khi kiếm được 8 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất tại Serie A. Và trên sân nhà tại giải đấu này, Verona đã toàn thắng với tỷ số 2-0 ở hai trận gần nhất trước Kimonese và Lecce nếu như ờ, đội chủ nhà vẫn giữ vững phong độ trong cuộc đối đầu này trước Lazio thì việc mà có điểm trên sân nhà để nuôi hy vọng và thoát khỏi nhóm chủ hạng sẽ càng mở rộng hơn rất nhiều với Verona khi mà khoảng cách hiện tại với đội xếp hạng thứ 17 Beja chỉ là 5 điểm cách biệt mà thôi. Còn về ờ, đội khách Lazio đang có được 38 điểm sau giai đoạn lượt đi tại Serie A và hiện tại việc ờ, cạnh tranh vé dự cúp châu Âu ở giải đấu này đang rất là căng thẳng khi mà hai đội xếp uh, ờ, sau là Atalanta và AC Milan cũng cùng có được 38 điểm với Lazio nhưng uh, ship sau do thua về hiệu số thậm chí vị uh, ờ, trí thứ sáu là AS Roma cũng uh, đang có được tới 37 điểm Vậy cho nên nếu Lazio chỉ có được một điểm hoặc trắng tay trong chiến làm khách trước Verona phía nay thì cục diện bảng xếp hạng chắn chắn sẽ hoàn toàn thay đổi cùng với việc Lazio sẽ rơi khỏi top 4 Serie A và hiện tại lazio bước vào trận đấu này với một phong độ ờ, trên sân khách không được tốt cho lắm khi chỉ có một chiến thắng trước ờ, Sassuolo và phải nhận ờ, hai thất bại ở ba trận đấu gần nhất trên sân khách và trong lịch sử đối đầu của cặp đấu này lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về đội khách Lazio khi có được 8 chiến thắng 4 trận hòa và chỉ phải nhận 3 thất bại trước Verona ở 15 trận đối đầu gần nhất và trước khi đến với tỷ lệ kèo của hai đội thì mình sẽ nói sơ qua cho anh em tham khảo về đội hình ra sân dự kiến của cặp đấu này Verona ra sân với sơ đồ 3-4-1-2, đội chủ nhà đang ờ, tổn thất lực lượng khi mà phải mắc đến 4 cầu thủ do chấn thương còn ờ, Lazio ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3, à, ờ, Lazio chỉ không có được sự phục vụ của uh, Stefan Gadu do chưa bình phục chấn thương còn lại không có sự vắng mặt đáng tiếng nào xảy ra hiện tại thì nhà cái chỉ đưa ra mã kèo chấp cho đội khách Lazio là 0.5 cả chặn và ờ, chấp 0.25 ở hiệp 1. Với những gì mà Verona đã thể hiện và trình diễn trên sân nhà gần đây thì mình ờ, sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà với mã kèo này. Anh em có thể vào ờ, Verona cộng 0.5 cả chặn. Còn về mã tài xỉu cùng với mã kèo gốc ở trận đấu này thì mình nghĩ là anh em không nên vào nên bỏ qua hai cái mã kèo này nhưng thay vào đó anh em có thể vào mã kèo tài thẻ 5.5 cả chặn với tỷ lệ là một ăn 20 một ăn uh, xin lỗi anh em một ăn 1.20 thì uh, thường các trận đấu về kèo thẻ phạt chỉ có từ 3.5 đến 4.5 thôi nhưng uh, cuộc đối đầu này lại xuất hiện tỷ lệ thẻ phạt lên đến 5.5 sẽ có lý do nếu mà nhà cái đưa ra cái mã thẻ phạt cao như hiện tại trong trận đấu này cũng như ở hai trận đối đầu gần đây trận thắng 2-0 của Lazio trên sân nhà mình cho anh em xem này thì trận đấu này đã xuất hiện đến 9 ờ, thẻ phạt và trước đó là chặn hòa 3-3 trong cuộc đối đầu ờ, này thì ờ, cả hai đội cũng đã có tới tổng cộng 7 thẻ phạt đấy và với những thống kê trên thêm việc cả hai đội đang bước vào cái giai đoạn căng thẳng của mùa giải và cả hai đều đang quyết tâm có điểm trong cuộc đối đầu này nên trận đấu sẽ rất dễ diễn ra với thế trận quyết liệt và sẽ xuất hiện rất nhiều thẻ phạt từ trọng tài chốt lại mình khuyên anh em nên chỉ nên vào hai mã kèo đội chủ nhà được chấp 0.5 ờ, cùng với mã thẻ tài cùng với mã tài thẻ phạt 5.5 cả chặn và những mã kèo mình chia sẻ cho anh em ở trận đấu này cũng chỉ là những cái ý kiến riêng của mình thôi vì ờ, trận đấu hiện tại vẫn chưa có đội hình chính thức nên không có gì là chắc chắn cả nếu mà anh em thấy hợp lý trùng máu thì anh em cứ vào nhưng mà trước giờ bóng lăn khi đã có đội hình chính thức chính thức ấy nếu có sự thay đổi bất ngờ nào đó thì mình sẽ tham khảo và gửi lên nhóm cho anh em à, những cái mã kèo chuẩn nhất để anh em đầu tư vào còn những ai đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn sẽ không chơi được các cái mã kèo thẻ kèo gốc cũng như là nhiều cái mã kèo khác nữa ngược lại mà anh em còn bị mắc cỏ nè à, lỗ lai khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò ấy và mình khuyên thật lòng anh em nên tự tìm một cái trang riêng để chơi còn những anh em nào muốn tham gia vào nhóm ờ, kèo bóng cao tiếng hoặc chưa tìm được một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram ờ, kèo bóng cao tiếng. Cái đường link ờ, để add fan ờ, Telegram này mình có để dưới phần bình luận cũng như mô tả của video này. Và nếu mà anh em liên hệ với mình thì mình sẽ thêm anh em vào nhóm cũng như là sẽ chia sẻ cho anh em những cái trang mà kèo bóng uy tín ấy và sẽ hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái tài khoản trên trang để chơi còn à, anh em khi có một trang riêng để chơi thì có thể tự ra do ra vào được nhiều mã kèo như là kèo gung kèo thẻ phạt kèo gốc hay là mã kèo cả hai đội đều ghi bàn nói chung là rất nhiều mã kèo để anh em lựa chọn và mình à, cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để à, được thông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất từ kênh cao tiến sâu kèo